Kính thưa đại chúng, cái việc tỳ kheo ôm bát đi khất thực có rất nhiều lợi ích. Thầy xin liệt kê một số những cái lợi ích chính ra đây. Thứ nhất, ý, cái lợi ích cho chính bản thân cái vị tỳ kheo đó, bản thân cái, cái người hành giả tu tập đó. Thứ nhất ý, là tâm trí được rảnh rang, ít phiền não, à, ôm bát đi khất thực thì tâm trí rảnh rang ít phiền não Đại chúng biết ấy, nguyên cái việc mà để lo cái bữa cơm cho mình ấy, nó cũng rất là mệt. Ở đây mấy bà mấy cô mà làm nội trợ thế rồi, thấy mệt dữ lắm mà Hôm nay phải đi chợ ăn món gì, nghĩ cũng mệt cả đầu. Ngày hôm qua đã ăn món gì, hôm nay phải làm món gì nó khác đi, không thì ông ấy là không, à, không chịu, con nó không chịu, ngày nào cũng món đấy. Thế còn ôm bát đi khất thực thì thoải mái, ai cho gì thì ăn đấy, chả phải bận tâm gì cả. Nghe không? Đó. Đây là Thầy nói là cái này là cái duyên của chúng tăng, cái này không phải duyên của người cư sĩ tại gia vì chúng tăng từ bỏ gia đình rồi, dứt bỏ hết rồi cho nên mới có ôm bát đi như vậy được. Thế còn chúng ta là người tại gia thì không có cái duyên này cho nên chúng ta không được cái duyên rảnh rang, không phải lo cái chuyện cơm ăn, nước uống. Đó. Thế người tại gia thì rất vất vả bận bịu cái chuyện này. Cứ ngày ba bữa cơm hì hục, hì hụi nhất là ở nhà quê thì còn phải <laughs> ờ, thổi lửa rồi là chất dơm vào bếp nhiều thứ rồi chuẩn bị củi đuốc mệt lắm ba cái bữa cơm ấy là làm cho mấy bà mấy cô cũng rất là mệt rồi và lại còn lợn gà đủ thứ nữa mệt suốt ngày bếp lúc rất là mệt thế nhưng mà chư tăng ấy, vì đã cắt những cái duyên của tại gia rồi cho nên chư tăng thì thôi đi ôm bát đi khất thực à, xin ăn ai cho gì ăn đấy tâm thành rất là thành thơi rảnh rang đấy là cái thứ nhất thứ hai là không bận rộn thân và tâm để kiếm kế sinh nhai đúng rồi đời sống của chư tăng thì không phải bận rộn cái việc đấy nữa cái thân mạng này bây giờ giao cho cho đại chúng hết rồi yeah. mình sống là nhờ đại chúng ai cho gì nuôi mình thân thì mình được sống đó xem rất nhẹ cái thân này người xuất gia là xem nhẹ cái thân này thầy đã nói là đem thân vào cái đường tu là quăng thân vào vào đời đấy không? để mà xem cái thân này nó rất là nhẹ chứ không phải xem trọng thân này nữa nếu đi khất thực mà người ta ngày ấy không ai cho thì nhìn đói mà về cũng vẫn nhịn đói phải vui vẻ với cái việc đói đấy ngày mai đi khất thực mà đói cũng vẫn phải nhịn đấy thưa đại chúng có những vị tỳ kheo đi khất thực có khi cả một tuần đi đói đó tất nhiên thưa đại chúng cái người chân thật tu thì trong kinh đức phật dạy không bao giờ bị đói chân thật tu thì chính chư thiên người ta sẽ phải xuống người ta cúng dường mà chư thiên thì có bao giờ mà họ thiếu thực phẩm đâu cái người chân thật tu nhé thầy nói là ở đâu thì ở vào không bao giờ bị chết đói nếu người thật tâm tu cứ đi vác bát khất thực một tuần không có gì thì có thể đến ngày thứ tám thứ bảy thứ tám là sẽ có người đến cúng dường à, đấy, đấy thầy cũng đã có một lần thầy hồi thầy chưa đi tu đâu nhưng thầy cũng thử xem mình chết đói thế nào mà cuối cùng có chết đói được đâu thưa đại chúng không phải chết dễ chết đâu đó, đó. thế mà vì cái vị tăng mà chân thật tu thì vị là cái ruộng phước điền nếu loài người không cúng thì chư thiên họ sẽ nhảy xuống họ cúng để họ lấy phước chứ đại chúng hiểu không? cho nên không sợ chết đói <laughs> Đấy. thứ nữa là người ôm bắt khất thực đoạn trừ được tâm kiêu căng ngã mạn tu được cái tâm khiêm hạ vì sao vì cái mạng sống của mình đây là nhờ vào sự bố thí của mọi người. Cái người đã đi xin ăn thì làm gì mà còn kiêu mạn. Này chúng thấy nói thật, đấy, cái người ăn mày mà còn kiêu mạn thì, thì hiếm lắm đấy. À, ở ngoài ta có câu là ăn mày còn đòi xôi gấc, cái người Ý thì cũng hiếm thôi. Nghe Chứ còn ăn mày thì phải van, phải xin người ta cho cái gì được cái đấy. Thế cái người mà đã ôm bát, tất nhiên các thầy thì không phải đi xin ăn kiểu như ăn mày, à, mà cái xin ăn này là xin ăn đặc biệt ừ. xin ăn nhưng mà không phải tư cách của cái người ăn mày khác hẳn đấy. đấy đại chúng nhớ đức phật tư cách của một vị hoàng thái tử mà dáng thân xuống làm người đi xin ăn đấy ngài đi xin ăn mà xin ăn rất là sang chứ không phải là xin ăn theo cái kiểu của người ăn mày chứ tăng đi xin ăn cũng phải xin ăn rất là sang chứ không phải xin ăn cái kiểu của người ăn mày mặc dù là mình đi xin ăn chứ không phải như người ăn mày người ăn mày thì quỵ lụy van vái để có được miếng ăn để có được một cái vật thực hay một cái đồng tiền nhưng chư tăng khác hẳn vì không cái việc nuôi mạng này nhưng mà lại lại làm cái việc rất là vĩ đại rất là quý báu chứ không phải chuyện thường cái quý báu tí, tí nữa thầy sẽ nói ở cái phần thứ hai đó cho nên ấy, người hành giả ôm bát đi khất thực trừ được cái tâm kiêu mạn nào tu được cái tâm khiêm hạ là chỗ này ôm bát nó có hay đấy. đấy thứ nữa là rèn luyện được cái tâm chịu đựng đói khát gian khổ nắng mưa dãi dầu rèn được cái đức nhẫn nại à, chịu nhục khi bị mắng chửi đánh đập đi khất thực thưa đại chúng nó đủ thứ có thể xảy ra vào cái vùng mà dân người ta kính tín phật pháp thì rất là hoan hỉ người ta cung kính nhưng phải cái vùng mà dân người ta không theo đạo Phật, à, người ta có ác cảm với Phật giáo thì có khi họ mắng chửi, họ ném đá, ném đất, họ, họ nói thật là nhiều khi rồi họ vứt cả những đồ dơ bẩn vào trong bát mình ấy, ném cả vào đấy, hay là họ làm những đồ bẩn rồi họ bỏ vào. Cái chuyện đấy có xảy ra, thưa đại chúng. Thì một vị tỳ kheo cũng phải nhẫn nhục hết, à, chịu hết, á. bị mắng, bị chửi, có khi còn bị đánh. Thời Đức Phật cũng có những vị đã bị đánh rồi, đi kheo đi khất thực bị đánh à, không phải không có thế thì một vị tỳ kheo đều phải nhẫn chịu hết cái đó đấy là tu được cái đức nhẫn à. rồi trong khi đi như vậy thì đoạn trừ được cái lòng tham và không thể tham ăn ngon và ăn nhiều được vì đi xin thế này ai cho gì ăn đấy biết đâu mà tham mà ví dụ bây giờ hôm nay người ta có cái món ở đây thầy nói vui người ta có cái món cá rán rất là thơm ví dụ thế à, cho đấy nhưng mà đâu có thể là cho tôi thêm con nữa được đâu cho bao nhiêu quyền người ta không được phép mở miệng để xin thêm đi xin là không bao giờ hay hôm nay người ta có món xôi gấc rất là ngon à, thèm ăn xôi cũng không bao giờ được bảo là thí chủ cho tôi xin thêm đĩa xôi nữa không được không được phép người ta bảo nhà con chỉ có thế này thôi chỉ được thế thôi cho nên là trừ được cái tính tham đi mình cũng không biết trước là có món gì đó thưa đại chúng đấy và đi xin thì ờ, đầy bát thì là thôi đúng là như vậy đấy đúng luật là đi đầy bát là thôi thế còn riêng chùa chúng ta vì lâu lâu mới tổ chức cho chư tăng khất thực một lần các phật tử về thì quá đông như hôm mùng 8 của tháng trước vào hàng chục ngàn phật tử sớt bát thì mà để gieo duyên cho các phật tử thì các thầy khi đầy bát rồi đành phải chút ra để cho chú thị giả mang về ờ, đây là lấy duyên chứ còn đúng ra mà đã đi khất thực đúng pháp á, là chỉ đầy bát là đậy lắp vào là thôi à, không lấy thêm nữa đâu đó, đấy thế cho nên tham nữa cũng không được rồi đi khất thực như vậy thì một vị tỳ kheo thấy được những các cái thực trạng của cuộc sống đủ các cảnh ở trên đời mà thấy cảnh khổ là nhiều phải không? đi qua gia đình này thấy vợ chồng đánh nhau qua chỗ kia thấy cha con cãi nhau chỗ nọ chỗ kia người ta đánh nhau người ta ác hại nhau rồi thấy người này tai nạn trên đường người kia thấy đủ các cảnh ấy mình cảm nhận được cái khổ của cuộc đời cảm nhận được thưa đại chúng chính đi khất thực ấy cảm nhận rất nhiều cảnh đó đấy và như vậy nó un đúc thêm cái cái trí khí tu hành của người xuất gia rồi đi như vậy á, là tạo cơ duyên để giáo hóa chúng sinh. À, có rất nhiều người mà người ta không có duyên về chùa, người ta bận bịu công việc. Thì chính chư Tăng đi như vậy, qua cổng nhà người ta, qua ngõ nhà người ta, à, thì người ta được ra, người ta gặp chư Tăng, người ta cúng dường, người ta được kết duyên với Tam Bảo. Đấy, và mình giáo hóa cho người ta được. Đó. Và chính nhờ cái pháp khuất thực này mà chư Tăng rảnh rang, có nhiều thời gian để tu tập. Đấy. Còn rất nhiều cái lợi ích nữa, thưa đại chúng. Đấy, một cái Pháp khất thực, nó lợi ích được đến như vậy, nó gieo rộng được Phật Pháp trong thế gian. Ừ. Cái hình ảnh chư Tăng đi ở trên đường phố, đi trong làng mạc, nó, an lành vô cùng, thưa đại chúng. Đấy. Thầy vẫn kể, đấy, có lần Thầy nhìn thấy mấy sư khất sĩ họ đi trên đường mà Thầy cứ phóng xe, thì đuổi theo, Thầy ngắm thôi. Dạ. Và trong tấm ước ao một ngày nào đó mình được như vậy đó ước ao nữa mà chính cái ước ao đấy mà rồi đó, trở thành sự thật đấy đấy là lợi ích cho cái vị tỳ kheo ôm bát đi khất thực